Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia si Sichem và đo trũng cốt. Galaad thuộc về ta, Manasse cũng vậy. Ephraim là đồn lũy của đầu ta, Judah là cây phủ việc ta. Moab là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Edom. Hỡi đất Philippines hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Edom? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể Vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch chúng tôi Chương 21 Chúng ta phân rẽ các người đó xong bèn xuống tàu Đi thẳng đến thành Cốt Ngày hôm sau tới thành roder Và từ đó đến thành Batara Ở đó gặp một chiếc tàu Dương buồm chạy qua xứ phoenicia Chúng ta bèn xuống đi Thấy đã kiếp rơ thì tránh bên hữu cứ theo đường đến xứ Syri, đậu tại thành Tyre, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động dặn Phaolô chớ lên thành Jerusalem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tuyển chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện rồi từ giả nhau đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Tyre sang thành Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Cesare và nhà Philip là người giảng tin lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Jude xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phaolô trói chân tay mình mà nói rằng: Này là lời Đức Thánh Linh phán. Tại thành Jerusalem, dân Juda sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phaolô đừng lên thành Jerusalem nhưng người trả lời rằng anh em làm chi mà khóc lóc cho năn lòng tôi vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giêsu chịu chết tại thành Jerusalem nữa người chẳng hứng chịu khuyên dỗ thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng xin cho ý muốn của Chúa được nên qua những ngày đó chúng ta sắm sửa rồi lên thành Jerusalem có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Jerusalem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phaolô đi với chúng ta tới nhà Gia Cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phaolô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng, Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Juda đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Và chúng đã hay rằng anh dạy các người Juda ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ môi xe, chớ nên làm phép khắc bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao. Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề. Hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật. song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định là chỉ phải kiên ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem bốn người cùng đi. Vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ chọn và dân của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi bảy ngày gần trọn, thì các người Juda quê Ashi thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng: Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa. Đến đổi hắn dẫn người Greg vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim người Epheso ở với Phaolô tại trong thành phố nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ. Tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi, không đánh Phaolô nữa. Quảng cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhưng sự rối loạn, người không biết được chắc nên dạy điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng, hãy giết đi. Lúc Phaolô vào đồn thì nói với quản cơ rằng Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng Ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Egypto kia Ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng Tôi là người Juda Vốn ở thành Tạc Sơ Công dân của một thành trong xứ Cilici Tức là thành có danh tiếng Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân Được phép rồi Paulo đứng trên thềm giơ tay ra dấu cho dân Đâu đó yên lặng Người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng Chương 28 Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô se rằng Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng Các ngươi phải lo dân cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta Cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta Vậy, ngươi phải nói cùng dân Israel rằng, Này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu hằng hiến. Ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối. Còn về của lễ chay thì phải dâng một phần mười epha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Sinai là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng một phần tư hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày sa bát ngươi phải dâng hai chiên con được giáp năm, không tỳ vít, và hai phần mười epha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày sa bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu. 3 phần 10 efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực. 2 phần 10 efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực. 1 phần 10 efa bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực một phần ba hin về con chiên đực, một phần tư hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm. Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngày 14 tháng Giêng phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày 15 sẽ là ngày lễ, phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ và bãi chiên con đực giáp năm đều không tỳ vít làm của lễ thiêu. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3 phần 10 epha về một con bò đực, 2 phần 10 epha về con chiên đực và 1 phần 10 epha về mỗi chiên con luôn một con dê được làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các lễ vật này, ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai, là một của lễ thiêu hằng hiến. Mỗi bữa trong bảy ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy, như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo ngày thứ bảy, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dân với Đức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi sẽ dùng hai con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu 3 phần 10 epha về mỗi con bò đực 2 phần 10 epha về con chiên đực 1 phần 10 epha về mỗi con chiên con Cũng phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo Các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó Không tỳ vít và thêm những lễ quán cặp theo chương 29 Ngày mùng 1 tháng 7 Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh Chớ nên làm một công việc xác thịt nào Về phần các ngươi Ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ Một con chiên đực Và bảy chiên con đực giáp năm Không tì vít Dân làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va Luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu 3 phần 10 e pha về con bò đực 2 phần 10 e pha về con chiên đực một phần mười epha về mỗi con chiên con và dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lễ đã định về mấy của lễ đó mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh phải ép linh hồn mình, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3 phần 10 epha về con bò đực, 2 phần 10 epha về con chiên đực, 1 phần 10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, Ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày rằm tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, hai con chiên đực và 14 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, Dân làm của lễ thiêu tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3 phần 10 epha về mỗi con bò đực, 2 phần 10 epha về mỗi con chiên đực và 1 phần 10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng 12 con bò đực tơ, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực tơ, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng lễ quán cặp theo. Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng 10 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hàng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng 9 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng tám con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng bảy con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến, cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ 8, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và bảy chiên con đực giáp năm không tỳ vít, dân làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hàng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các ngươi. Chương 30 Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Môi-se cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán. Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi. Nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng, ngày nào cha nàng biết mà cấm đi thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn hoặc vì hứa nguyện, hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình. Nhược bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc đó và lời gì lỡ ra khỏi môi, vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, và nếu chồng đã hay vẫn làm thinh cùng nàng không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi. Chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thế ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình đặng ép linh hồn mình. Nhược bằng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai. Như vậy, chồng ưng các sự hứa nguyện của nàng